Xin chào các bạn à, Để tiếp nối hôm nay chúng ta sẽ tập với à, tư thế cá sấu thư giãn à, Một cái tư thế à, nằm à, Về phần lợi ích tôi vẫn sẽ ghi lại ở phía bên dưới phần mô tả của video à, hãy Các bạn hãy tham khảo thêm ở phần à, mô tả nhé Về cách thực hiện à, Để tiếp nối cái động tác lần trước thì à, chúng ta bắt đầu từ cái đang trên tư thế bò này vừa quỳ vận mình rồi chúng ta về tư thế bò nhé rồi khi uh, chúng ta vào tư thế uh, cả số thư giãn chúng ta từ từ trườn người về trước hạ người nằm úp xuống ấy. rồi úp hai bàn tay lên nhau úp hai bàn tay lên nhau rồi khép hai bàn chân lại để hai ngón chân cái chạm vào nhau hạ cầm lên trên lưng của bàn tay của mình nhé hạ cầm ra phía bên ngoài của bàn tay một chút ra phía bên ngoài một chút để cho nó có cái độ duỗi rồi chúng ta chỉ việc giữ nguyên tư thế như thế này nhắm hờ mắt lại và hít thở điều hòa rồi khi trả thế thì từ từ nâng tay lên rồi chúng ta có thể tập các động tác tiếp theo một tư thế rất đơn giản chúng ta có thể úp tay nào xuống dưới trước cũng được tay nào chúng ta cảm thấy thuận chúng ta úp rồi khi nâng lên đây là một tư thế vô cùng đơn giản <laughs> à, để tôi à, xoay người cho mọi người nhìn phía trước về phía tay của tôi nhé à. hai tay này đặt lên, ồ căng quá nhỉ đây hai tay đặt này Ủa, ừ, hơi co chân chút à. hai tay đặt hai tay này rồi hạ căng ra phía bên ngoài à, cái động tác này chúng ta có thể duỗi chân hoặc là nếu mà cảm thấy co chân nó thoải mái hơn thì co cũng được nó cũng chỉ là một biến thể thôi nhé nhưng mà chú ý chúng ta duỗi chân thì nó sẽ tốt hơn rồi chúng ta chống tay nâng người lên rồi một động tác khá đơn giản nhưng lại hiệu ích rất là cao à, hãy đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để tham gia à, xem thêm được nhiều video hữu ích phía sau xin cảm ơn và cảm tạ quý vị